như thế dù điều không như thế bao nhiêu niềm đau chôn giấu mong ngày sẽ trôi máu người thân ba độc thân bước chân sơn hà lần lần lần lần lần buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương bay đã như làn gió phiêu lãng màn hình lý thương nhớ chẳng sao đâu miền đông đưa những ngày xa xưa bé nhỏ hay mưa một mưa chắc chân con đi học mới về giờ tung bay khúc nhạc mê say nói lòng tha hương hướng đường tương lai ước rằng ngày mai nắng lên ngày mai nắng lên ta sẽ quên này này là em gì ấy em gì ấy em gì ấy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 quên đi một quyết thanh xuân cứ trôi qua ta ngại va chạm tình yêu nâng nâng ta những áp lực và công việc đi xa vứt hết một lần trước nhìn là thoái hóa tự do tự tại xin chào và thi ca na na na na na na na na na na na cuộc đời nhiều lúc cảm thấy thật điều nhỏ một thời gian ta yêu lên sao bầu trời hãy bản thân nơi là mù rơi các quận ra gơi chúng mình đi chơi bước thật yên an nó về thanh than chắn tầm cao xa gần chăn chăn và từ đây cánh buồn thiếu